Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, đệ tử con tên là Trần Khánh An, pháp danh là Tạ Chí. Nay đối trước Tam Bảo, xin phát loài nguyện quy y gồm các địa tạng muôn vàn thương kính của con. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng dạ, nói về những sự không thể nghĩ bàn của người địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khiến cho con sanh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước ngài mà xin được phát nguyện như vậy con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến tận cùng của đời vị lai nhân đến ngày con thành phật đời đời kiếp kiếp con xin được nương tựa nơi ngài con nguyện từ nay cho đến tuột số kiếp con bà chẳng thể nghĩ bàn con sẽ dùng trăm nghìn phương tiện để khuyến rũ dẫn dắt tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài hầu làm cho hết thảy chúng sanh đều được lợi ích lớn bồ tát con ngưỡng mong ngài rũ lòng đại từ đại bi mà thương xót chứng minh cho con lời nguyện và sự quy y này của con khiến đời đời kiếp kiếp con đều không quên mất hiện nay con là kẻ phàm phu ngu si vô trí nhập chướng sâu hiện nay sâu nặng kính mong bồ tát từ bi thương xót con cùng với tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng với hết thảy muôn loài được thân tâm an lạc mọi việc như ý chí huệ mở mang phước đức tăng trưởng nghiệp chướng tiêu trừ mau đạt được bổn tôn tâm thanh tịnh sinh thuận tử an phúc giáo đèo sẽ mau chóng chóng thoát ly sanh tử thành đạo bồ đề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 phân thân đó phải đèo nhờ ngài địa tạng bồ tát giáo hóa làm cho chủ nơi đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác chọn không còn thối chuyển những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở có lúc nào tạm ngừng không lúc nào tạm dừng dứt nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của ngài địa tạng bồ tát nên tất cả chứng đạo quả đại chúng đó khi đã đến cung trời đao lợi lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng đức như lai mắt nhìn mãi không rời bấy giờ thế tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh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 nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng quên theo tánh ác muốn độ chúng nó ta cũng phân nghìn trăm ức lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó pháp hoặc có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời liền tín nhận hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên đem lòng kính tin ngưỡng mộ ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạ chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế hoặc hiện ra chân trai hoặc hiện ra chân gái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 hoặc hiện ra thân tả phụ hoặc hiện ra thân hàng quan thuộc hoặc hiện ra thân tỳ kheo tỳ kheo ni ác bà ưu bà tắc ưu bà di nhấn đến hiện ra những tên thanh văn la hán bích chư phật bồ tát đại hóa độ chúng sanh chứ chẳng phải chỉ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 chỉ làm việc bằng một sợi lông hoặc một giọt nước một hạt cát cũng một hạt cát một bụi nhỏ hoặc chỉ bằng mảnh sợi lông bóc, con cũng độ thoát lần lần làm cho chúng nó được lợi ích lớn cúi mong đức như ra chớ vì những chúng sanh hoặc ác nhập trong đời mà sanh lòng lo lắng cúi mong đức phật như lai chớ vì đời sau mà sanh lòng lo lắng ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật như thế lúc ấy đức phật khen ngài địa tạng bồ tát rằng hay thay hay thay ta độ trợ cho ông được tại nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi thời ông liền chứng quả bồ đề ha ha ha